mua túi và lên nước. Xin mời các bạn cùng với sân khấu ạ. Ngồi nhạc lớn 这白气吹得都像白光一样，什么气呀？